dòng cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt trong thời gian tới à, đây là câu hỏi mà Dũng diện được rất nhiều rất nhiều trong à, mấy hôm vừa qua vậy đâu là cổ phiếu có thể dẫn dắt trong thời gian tới à, trước khi chúng ta nói về các dòng cổ phiếu dẫn dắt thì chúng ta cần phải hiểu rõ là cổ phiếu dẫn dắt là gì ạ cổ phiếu dẫn dắt là gì ạ theo anh chị em là cổ phiếu dẫn dắt là gì chúng ta cần phải hiểu tại sao chúng ta phải quan tâm đến cổ phiếu dẫn dắt tại sao chúng ta lại phải cần biết rằng là cổ phiếu dẫn dắt là cái phần quan trọng để chúng ta có thể tham gia thị trường à, xin chào tất cả anh chị em à, làm sao để chúng ta biết các cổ phiếu dòng dẫn dắt để chúng ta có thể mua để chúng ta có thể tham gia thị trường có một cổ phiếu khi mà chúng ta biết rằng là khi thị trường tăng á và có thể chúng ta nhìn thấy nó tăng rất là mạnh sau đó thì các bạn sẽ mua vào nhưng có một số trường hợp chúng ta mua gọi là mua khi mà cổ phiếu nó tăng quá nhanh có thể một thời gian bạn vẫn kiếm được lợi nhuận nhưng tuy nhiên thì những cái thời điểm bạn mua nó không phải là những thời điểm an toàn nên chính vì vậy những cái thời điểm mua là cái phần rất quan trọng à, quan sát trong thời gian vừa qua thì anh chị em thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu ngân hàng Dũng nói phần lớn các cổ phiếu ngân hàng quan sát ở đây thì chúng ta rất là mạnh hơn thị trường vậy phần lớn các cổ phiếu ngân hàng mạnh hơn thị trường thì đây chính là những cái cơ hội để anh chị em nắm rõ rằng là chúng ta cần phải mua những cổ phiếu nào tuy nhiên thì chúng ta không phải là chúng ta mua một cách gì ạ à, theo cái cảm hứng là chúng ta cứ mua và mua và chúng ta cần phải mua vào đúng thời điểm thì hôm nay Sung Danh chia sẻ cho anh chị em làm thế nào để chúng ta mua đúng thời điểm và những cái cổ phiếu dẫn dắt trong cái xu hướng tới trong chu kỳ tới nó sẽ xuất hiện như thế nào để chúng ta có thể nhìn rõ một cách an toàn hơn ở ờ, trước mắt thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên thị trường Dũng nói về cổ phiếu hôm nay anh chị em thấy là cổ phiếu Hòa Phát à, bao nhiêu chị em đã thấy là cái cổ phiếu Hòa Phát là cái cổ phiếu mà Dũng nói rất là nhiều trong thời gian vừa qua thời gian ở đây thì phải comment số 1 đúng không ạ nếu anh chị em thấy là Dũng đã nói cổ phiếu Hòa Phát nói rất là nhiều trong thời gian vừa qua thì có thể comment comment ạ tức là ở đây là cổ phiếu mà theo dạ, cá nhân quan điểm của Dũng là một trong những cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm bởi vì cổ phiếu này Dũng sẽ làm một cái video chia sẻ về phân tích về tại sao Dũng lại mua cổ phiếu này và phân tích cả những yếu tố cơ bản và kỹ thuật giống như năm 2020 20 ạ năm 20 Dũng có một cái video này thì với cổ phiếu này anh chị em sẽ thấy là chúng ta sẽ có những điểm mua thứ nhất là điểm mua đây là điểm mua quan trọng nhất trong cái đợt đầu tiên sau khi đợt điều chỉnh này điểm mua số 2 là điểm mua này vậy điểm mua này chúng ta mua hay không thì về cơ bản khi mà Dũng đã mua điểm mua này và điểm mua này thì điểm mua này Dũng sẽ hạn chế bởi vì cái quá trình tích lũy ở đây nó ngắn nên có thể nó sẽ bị có thể nó bị điều chỉnh nhưng điểm mua này là điểm mua rất là tuyệt vời khi nó bị rũ bỏ đúng vâng, không rũ bỏ xong kéo lên thì đây là những điểm mua rất tuyệt vời nên chính vì vậy thì chúng ta sẽ lấy thấy rằng là việc chúng ta bỏ lỡ cơ hội những điểm mua này hoặc những điểm mua này là chúng ta sẽ thấy là rất khó để tìm ra những điểm mua phía sau nó độ an toàn cao hơn anh chị em có hiểu không ạ những điểm mua phía sau có độ an toàn cao hơn bởi vì chúng ta cần có độ tích lũy nên những anh chị em nào đã mua ở những cái điểm mà chúng ta gọi là những điểm mua cần chúng ta là cần mua có độ an toàn kể cả nó bị rút bỏ thì chúng ta thấy nó rất an toàn và chúng ta có thể mua thêm ở đây một số trường hợp chúng ta có thể mua thêm ở đây khi mà cái vị thế ở vị thế này vị thế này chúng ta ở chắc chắn và cổ phiếu này với cái việc mà nó tiếp tục đi lên tạo ra những cái vô nổ rất lớn như này cho chúng ta biết rằng cổ phiếu này cần rất nhiều gì ạ nó cần phải rất nhiều thời gian nó mới phải kết thúc từ chu kỳ nên nếu ai đã đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta tiếp tục kiên nhẫn nha đây chúng ta có sử dụng là tiếp tục kiên nhẫn để tiếp tục giữ cổ phiếu như này thay vì chúng ta bán sớm quá hoặc là chúng ta bán nhanh là chúng ta có thể mất cổ phiếu với cổ phiếu này ờ, chúng ta sẽ còn một vài cổ phiếu ngân hàng khác à, tại vì trong hôm nay Dũng chỉ uh, tiết lộ cho anh chị em một vài cổ phiếu để anh chị em có thể thấy rằng là nếu mua một cổ phiếu mà chúng ta biết rằng là nó có những đặc tính để chúng ta mua và chúng ta giữ thì thường thì một năm kiếm 50 phần trăm hay 100 phần trăm nó không phải là gì là thử thách đúng không nó thực sự nằm trong tầm ngắm của mỗi chúng ta à, chúng ta sẽ có cổ phiếu tiếp theo à, cổ phiếu tiếp theo có lẽ là Dũng trong hôm nay Dũng sẽ phân tích cho chúng ta một cái cổ phiếu đó là Tiên Phong Banh À, Tiên Phong Banh thì anh chị em đã có cái điểm mua đầu tiên cũng phải nói là sau một cái quá trình nhỏ chúng ta gọi là chạy nước rút này thì đây là cái điểm mua đầu tiên điểm mua số 2 không phải điểm mua này nha các bạn nha những cái điểm mua này nó ngắn và nó dao động lớn thì đây không phải điểm mua à, có thể là những điểm mua này nhưng vì cái khối lượng ở đây nó thấp nên Dũng lại không mua điểm mua này và chúng ta sẽ có tiềm năng tham gia vào thị trường vào một cái điểm mua mới có thể xuất hiện vào ngày mai đây là điểm mua mới bởi vì sau khi một cổ phiếu bị rũ bỏ bạn nhớ nhỉ bị rũ bỏ đã gì ạ à, đã rũ rất là mạnh rồi đặc biệt là khi mà gãy SMA 20 thì cũng đã bị rất nhiều nhà đầu tư yếu vía ra ở đây nó có hai lần rũ nó kéo lên để uh, chúng ta biết rằng là một số ai đó người ta mua ở những vùng này họ bán ra và việc họ không bán ra thì rũ bỏ như này là cái việc mà rất là là cần thiết trước khi mà cổ phiếu uh, bước vào một chu kỳ tăng đây chúng ta quản lý cái điểm mua như thế này thế thì cổ phiếu như này chúng ta là những cái điểm mua rất là an toàn đúng không đấy là cái cách thức để chúng ta thấy là thế thì rõ ràng là trong các cổ phiếu ngân hàng mà anh chị em thấy ở đây thì có những cổ phiếu nó đã qua cái thời điểm vàng để chúng ta mua vào những cái điểm mà tốt nhất như là STB đấy STB STB đây là những điểm vàng chúng ta thấy là sau khi rũ bỏ này đấy rũ xong thì chúng ta thấy bỏ qua điểm vàng này thì chúng ta lên những đây lên đây một số anh chị em mình bảo mua nữa thì Dũng sẽ không bao giờ mua những cổ phiếu nó nằm ở vùng này mà chỉ mua duy nhất điểm này thôi ạ vậy bao nhiêu anh em đã thấy là cái cách mua như này nó vừa an toàn đúng không? cách mua nó vừa an toàn ạ đấy cách mua chúng ta thấy vừa an toàn cực kỳ an toàn đúng không rất là an toàn luôn mà nó lại gì ạ cho chúng ta kết quả rất là cao với cổ phiếu dạng mua này hay là Techcombank chúng ta cũng thấy rằng là chỉ mua khi mà cổ phiếu xác nhận sau khi rũ bỏ xác nhận thì nó là an toàn hơn rất nhiều vậy bao nhiêu bạn thấy là nó an toàn nếu chúng ta sử dụng một chiến lược rất rõ ràng như này ạ Đấy, một số anh chị em thì hỏi tại vì <clears throat> hỏi là SHB chẳng hạn đấy SHB bạn đặt ra gọi là cổ phiếu nó đã chạy nó rút rồi à, nó chạy nó rút như này thì việc bạn có thể mua những cái vùng này thực ra là rất là không an toàn dù nó có thể cho bạn nhé khoảng năng là 90 phần trăm là nó sẽ cho bạn một nhịp nữa nhưng tội tại sao chúng ta lại không mua vào những điểm này mà chúng ta mua những điểm này mà chúng ta cứ phải đi mua điểm này rồi nên việc mà chúng ta một là chúng ta không biết đọc biểu đồ Đấy. nguy hiểm nhất là chúng ta không biết đọc biểu đồ cái thứ hai nữa là chúng ta mua chúng ta cứ kiểu một ai đó hoặc là trên thị trường người ta nói quá nhiều cổ phiếu nên chúng ta mua thì đấy là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro nếu bình thường cái chiến lược này thông thường người ta sẽ để mua ở đây và mua thêm ở đây và một cái bán một nửa ở đây ạ người ta bán một nửa ở đây và cổ phiếu này lên nốt thì người ta bán nốt chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục mua ở đây đây là chiến lược ạ khi nó lên nốt thì người ta không phải mua ở đây mà ta sẽ bán ra cái vùng này nên việc mà chúng ta thấy rằng là bạn có thể mua ở những vùng này bạn có lợi nhuận nhưng với chiến lược của Dũng thì Dũng trả vào mua khi mà đến đây thì có thể là Dũng sẽ bán 1 phần 2 à, sau đó thì cổ phiếu chạy nốt thì Dũng bán nốt 1 phần 2 nữa tức là thoát ra khỏi thị trường với những chiến lược này giúp cho chúng ta thấy là rất an toàn nên khi mà chúng ta bạn không nắm rõ được cái chiến lược đầu tư cổ phiếu chiến lược mua nó quan trọng hơn là chiến lược mà chúng ta gì ạ à, chiến lược mua nó quan trọng quan trọng hơn là chiến lược mà các bạn cứ mua cổ phiếu theo kiểu như là thích thích cổ phiếu nó là thích thôi ạ còn mua cổ phiếu nó lại câu chuyện khác bởi vì giữa thích và giữa mua anh chị em sẽ biết rằng là thích có thể cổ phiếu sẽ không lên nhưng khi mà anh chị mua mà có những chiến lược thì anh chị em sẽ giữ được cả cổ phiếu mạnh hay là cổ phiếu yếu ở ờ, chúng ta còn nhiều cổ phiếu khác nữa như là cổ phiếu Vietcombank chẳng hạn thế thì cổ phiếu này rõ ràng nó đang yếu hơn thị trường hôm nay Đúng không? sau khi rũ bỏ nó có thể xác nhận kéo nhịp sau lên thì bạn có thể mua nhưng rõ ràng là chúng ta thấy là cản của cổ phiếu này so với cản của quý phiếu khác nó cũng quá nhiều Đạn, nếu Techcombank thì chúng ta thấy là nó chẳng có cản nữa đây là cản này à, những cái vùng cản vùng kháng cự phía trên này rất là lớn đúng không lớn đúng không chúng ta nhìn thấy không ạ cản Vietcombank khá là lớn nên anh chị em thấy rằng là rõ ràng anh chị em có thể mua những cái khung cản như này rất là rất là nhiều thế thì ở đây chúng ta thấy là hôm nay chúng ta nói là cái nhóm cổ phiếu nào đang dẫn đầu để chúng ta có thể nhìn nhận thế thì ngân hàng dẫn đầu những cái những cái thằng những cái cổ phiếu gọi là Vietcombank này thì nó yếu hơn thì chúng ta không thể gọi là dẫn đầu được mà chúng ta phải đi tìm những cổ phiếu khác mạnh hơn trong nhóm ngân hàng để chúng ta mua Đấy, mạnh hơn trong nhóm ngân hàng để chúng ta mua hay là cổ phiếu BIDB nó có mạnh không ạ chắc chắn nó không thể mạnh so với những cổ phiếu Techcombank được rồi ạ chúng ta nhìn thấy cổ phiếu VPBank rõ ràng nó chạy trước đúng không anh chị em mua trước nó chạy trước sau đó chúng ta nhìn này, đo lường kết quả từ bao nhiêu từ 30 đúng không 40 bây giờ lên đến 50 chúng ta bao nhiêu phần trăm tuy rằng nó chạy rất là chậm nhưng rõ ràng khi nó đã vào trend của nó thì chúng ta thấy là chúng ta rất là nhiều cái cơ hội là đây rõ ràng là rõ ràng trong cái đợt điều chỉnh nhưng rõ ràng đó là với mỗi chu kỳ này cổ phiếu nó nhanh hơn trong khi đó cổ phiếu gì ạ cổ phiếu Vietcombank chúng ta nó đang dập chân tại chỗ anh chị em có hiểu không ạ một cổ phiếu thì dập chân tại chỗ một cổ phiếu đã vượt qua đỉnh thì nó phải đi nhanh hơn những cái cổ phiếu như này đấy, chúng ta thấy là rõ ràng là những cái cổ phiếu này đã vượt qua đỉnh rồi đấy, những cái điểm mua này chúng ta đã có rồi điểm mua thêm ở đây chúng ta có rồi và đến phía trên này nữa anh chị em bảo mua vào thì làm sao mua được đúng không có mua được không ạ rất là khó để mua ở trên phía trên này nên về những khái niệm ấy chúng ta gọi là điểm mua thì chúng ta thấy rằng là rất khó để mua phía trên này không thể mua ở trên phía này này được mà chúng ta chỉ mua đúng địa điểm thế thì VN30 chúng ta cũng thấy rằng nó đang có gì ạ? tất cả những cổ phiếu mạnh nó theo VN30 hết ạ theo gì ạ Dạ, vn index hết nên rõ ràng là chúng ta chỉ chơi những cổ phiếu nào theo cái xu hướng vn index còn những cổ phiếu nào yếu hơn vn index là những cổ phiếu chúng ta không chơi đúng không những cổ phiếu vinamilk là những cổ phiếu yếu hơn vn index Đây, yếu hơn yếu hơn rất nhiều vn index thì tít ở phía trên còn vn 30 thì chúng ta để à, à, cái vinamilk nó nằm tít ở dưới thì tất cả những điều này anh chị em có thể so sánh cho các cổ phiếu này vậy cổ phiếu này thì sao nó yếu hơn hay mạnh vn index có thể ngày mai cổ phiếu này sẽ hồi cho chúng ta một cái sóng ngắn chẳng thấy đây là những cổ phiếu có thể nó tạo ra sau khi mà thị trường chứng rất tăng mạnh rồi thì cổ phiếu này nó phải tạo ra cái đợt hồi nhưng đây không phải những cổ phiếu mạnh trong thời gian tới nó chỉ hồi nó có thể giúp cho các bạn từ bao nhiêu 63 lên 68 đến 70 đưa chúng ta có thể một vài giá nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là thị trường thì nó đã tăng rất là mạnh trong khi đó cổ phiếu chúng ta đã đang dậm chân tại chỗ Với những cổ phiếu mà nó cũng có những có thể những nhịp sau mà thị trường vừa rồi chúng ta thấy là nó tăng rất mạnh trong khi đó cổ phiếu chúng ta nó cũng đang tích lũy sát đỉnh anh chị em có thể thấy rằng là với cái việc mà nhận thức ra được những cổ phiếu nào nó đang chúng ta gọi tích lũy gần đủ hay là đây chúng ta này cái đỉnh của nó đây đây là những cái đỉnh rất là gần sau khi mà cái việc mà khối lượng lớn rất là nhiều ở đây thì cổ phiếu không lên được nên cái việc mà cổ phiếu đã kéo lên à, kéo lên rất là mạnh sau khi rũ bỏ rũ bỏ lần thứ nhất lần thứ hai và đây là điểm mua sớm ai đã mua cổ phiếu này để mua sớm thì comment cho Dũng nghe ạ để mua sớm ạ điểm mua sớm thì comment cái ok xin cảm ơn bạn Đấy, các bạn thấy điểm mua sớm đúng không thế thì khi mà chúng ta điểm mua điểm sớm rồi thì chúng ta sẽ chọn thêm một cái điểm mua chính nữa anh chị em biết điểm mua chính không ạ nên chúng ta thấy là sẽ có những điểm mua chính đúng không điểm mua chính là những điểm mua mà sau khi vượt thoát đấy thì những cái điều này anh chị em cần phải có những khái có cách thức để chúng ta mua những mũi chính này thì khi một điểm mua chính này thì chúng ta thấy là lợi nhuận nó thì rất là nhanh và thứ hai là rủi ro rất là thấp bởi vì nó đã có những điểm nổ khối lượng lớn nó đã có cái những test cung à, test hết người ra để ai đã bị thua lỗ những người phải xử lý là xử lý hết vùng này rồi khi mà test hết lần này rồi thì cái việc mà có cái điểm nhấn dấu ấn ở đây tức là dòng tiền lớn tham gia vào thì cái việc mà xác nhận như này là rất an toàn thế thế thì câu chuyện nó ở đây nó là gì ạ câu chuyện đây các bạn thấy là, là câu chuyện gì ạ câu chuyện gì ạ câu chuyện ở đây là dù là Dũng có public cho chúng ta những cái cổ phiếu như này đúng không public ạ cho xem hết đúng không nhưng thực tế chúng ta có mua được không có mua được không ạ đa phần là chúng ta sẽ không dám mua không dám mua đúng không đa phần chúng ta không dám mua hoặc là chúng ta mua chúng ta vẫn gì ạ à? không tin bởi vì cái kiến thức nền tảng chúng ta bị thiếu kiến thức nền tảng chúng ta bị thiếu nên chính vì thì vì thiếu chúng ta không tin mà chúng ta cứ đi hỏi rất nhiều các cổ phiếu khác trong khi đó chỉ cần tập trung vào một số các cổ phiếu Dũng đưa ra thôi là chúng ta đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận rồi đúng không chỉ tập trung vào thôi khi mà cổ phiếu giả sử như là các bạn mua Chẳng hôm trước chúng ta đã có một cái cổ phiếu FPT anh chị em đã mua vào Đấy, chúng ta xem là cổ FPT chúng ta mua vào thì có thể cổ phiếu nó có thể mất một vài hôm nó gì ạ cần nhiều thời gian tích lũy à, đây chúng ta thường những cái điểm mua như này à, thời gian tích lũy trước khi nó phải đi xa hơn đấy quan trọng là chúng ta cần phải kiên nhẫn chúng ta đã có điểm mua sớm này à, điểm mua trước đây là điểm mua đầu tiên nếu chúng ta mua vào có thể bị cắt lót ở đây sau đó chúng ta có thể điểm mua sớm và điểm mua chính và sau điểm mua chính này chúng ta cứ để cho nó tự động nó chạy trước khi nó kết thúc chu kỳ của nó thay vì chúng ta cứ suốt ngày lướt ra lướt vào theo t cộng bởi vì sau khi nó tích lũy xong có thể sau một vài phiên tới nó có gì ạ nó làm gì ạ một vài phiên tới là chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta mua toàn mua ở trên phía đỉnh là chúng ta bỏ lỡ cơ hội yeah, mua phía đỉnh ờ. nên chúng ta biết rằng là với chúng ta không có nhiều kiến thức nha phần lớn chúng ta không có nhiều kiến thức thì chúng ta cứ lựa chọn những cái cổ phiếu như này đã bỏ qua để mua dừng nha không mua thêm những cái cổ phiếu này chúng ta đã bỏ qua để mua này bỏ qua để mua này thì điểm mua này sẽ không mua thêm và đợi quá trình tích lũy lại tại sao tích lũy tích lũy lại bình thường các bạn mua ở đây có thể nó bị điều chỉnh nhưng nếu nó tích lũy thêm một quá trình dài nữa các bạn mua không sao cả tại vì cái kịch bản hôm trước cũng đang cho các bạn này một là có thể nó tăng ngay hai là có thể điều chỉnh nên cái việc mà điều chỉnh do thị trường chung nó giảm chúng ta vẫn thấy rằng là nó vẫn tiếp tục xảy ra nên cơ hội chúng ta với chúng ta nó còn rất rất là nhiều nhưng với chúng ta cứ lướt đi lướt lại qua đi qua lại sẽ rất là nhiều rủi ro với chúng ta có thể có những cổ phiếu lần trước các anh chị em có thể mua sau đó nó tái tích lũy mất rất nhiều thời gian như là PC1 à, đây là cổ phiếu này sau khi rũ bỏ này Đấy, thì những cái đợt này có thể là ngày mai bắt đầu nó có dấu hiệu hồi phục đây là những cái quá trình rũ này thứ nhất rồi sau hội hồi phục thì chúng ta thấy rằng là có thể là khi gặp cái khối lượng lớn này nó sẽ bị rũ bỏ và rũ bỏ xong thì có hồi phục thì chúng ta gọi là có điểm mua sớm à, mua sớm sau phiên ngày mai Đấy, còn những cổ phiếu đã chạy qua rồi những cổ phiếu mà nó không có độ tích lũy chuẩn đây là cổ phiếu diện Vinamilk hay là VHM là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó vẫn đang rất là lỏng nó đang rất là chưa rõ ràng xu hướng thì chúng ta có thể tạm thời chưa mua vào thời điểm này đơn giản thế thôi tạm thời chúng ta chưa mua điểm này nên với cái việc mà chúng ta cần nắm rõ rằng là trong mỗi giai đoạn này những cổ phiếu như FLC là cổ phiếu mà nó đã chạy kết thúc chu kỳ này có thể nó sẽ tiếp tục tái tích lũy những cái phần phần này là phần tạo đỉnh chúng ta nên hạn chế mua vào phần này tạo đỉnh chúng ta nên hạn chế mua vào bởi vì chúng ta đã có những cái điểm mua duy nhất ở à, điểm mua ở đây và những cái điểm mua trên này chúng ta vẫn là thấy là giải thành công đúng không nhưng thực tế với cái chiến lược của Dũng Dũng sẽ mua PNG chúng ta cũng có những điểm mua này Đấy, và chúng ta thấy là cổ phiếu tiếp tục lên trường hợp chúng ta mua khi mà cổ phiếu nó lại tiếp tục tiếp tục tích lũy như này đây chẳng hạn một vài ví dụ anh chị em có thể đấy chúng mua ở đây ạ sau đó cổ phiếu là tích lũy tiếp tục tích lũy chúng sẽ mua ở đây nếu tích lũy tiếp thì sẽ là trên vùng này nó không có điểm mua dễ Dũng sẽ không mua đấy, trên những điểm này không mua nhưng nếu trong nhiều nó rút bỏ mà có điểm mua này Dũng lại mua nên toàn bộ từ đây đến tất cả vùng này thì trong trường hợp những cái vùng này những cái điểm xác, xác nhận nó không rõ ràng thì sẽ không mua nhưng sau khi nó rũ bỏ thì lại mua điểm này hay là mua đêm điểm này xong chúng ta có thể mua điểm này và quá trình chạy nước rút này thì chúng ta sẽ bán dần ra đây là những quá trình chạy nước rút bán dần ra không mua vào đấy, đấy là những chiến lược rất là rõ ràng hay là điểm mua này cho nó mua xong sau khi mua xong thì chúng ta sẽ cổ phiếu mất rất nhiều thời gian nhưng khi nó vượt qua đỉnh nó rút bỏ thì có điểm mua này nó lại mua vào những trường hợp như này chúng ta thấy là gặp rất nhiều trường hợp khi sau khi một cổ phiếu vượt qua đỉnh hoặc sát đỉnh nó rút xong nó mua vào thì chúng ta thấy là an toàn rất là cao và chúng ta biết rằng là thị trường chúng ta có có rất nhiều cổ phiếu sau khi này đi vượt qua đỉnh này vượt qua đỉnh với một cái nền rất là lỏng thì nó sẽ rũ rũ xong mà siết chặt thì nó lên thì chúng ta mua vào những điểm này an toàn đấy là những cái chiến lược mà Dũng có thể chia sẻ tại vì trong cái chương trình này chúng ta không có nhiều thời gian để phân tích mà chỉ cho chúng ta biết là cái cách hành vi của các nhà tạo lập họ mua bán cổ phiếu để anh chị em có thể biết anh chị em mua vào một cách an toàn thay vì chúng ta cứ mua theo mách nước mua theo gì ạ những cái trò chơi mà chúng ta không hiểu rõ được nó là trò chơi gì thì đấy là lý do chúng ta dẫn đến thất bại thì ờ, về cơ bản thì trong cái đoạn này thực tế anh chị em sẽ thấy là cổ phiếu sẽ cần nhiều thời gian tích lũy hơn đúng không cần gian tích lũy hơn trước khi có thể đi xa hơn nên chính vì vậy thì anh chị em sẽ biết rằng là sẽ có những cổ phiếu ở trong chương trình này nó mang sự khan hiếm nên Dũng không thể chia sẻ một cách public được bởi vì khi mà chúng ta vào quá nhiều thì cổ phiếu nó sẽ chưa lên được Đấy, nhưng có một số cổ phiếu mà anh chị em thấy là chúng ta đã thấy có thể ngày mai thậm chí ngày kia là khả năng khả năng nó tăng rồi bởi vì quy mô vốn nó rất là lớn và thứ hai nữa là thường nó tạo ra những cái cú hích để chúng ta có thể mua vào một cách nhanh chóng nên việc mà chúng ta chủ động trước đúng không chủ động trước lên kế hoạch đầu tư đấy là một phần rất quan trọng thay vì chúng ta bị một ai đó lôi kéo mua vào dẫn đến là chúng ta thường bị động và đã là bị động thì thực sự là chúng ta sẽ thấy là kể chúng ta bán ra chúng ta cũng bị động và chúng ta mất niềm tin vào chính chúng ta ở thị trường còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng trong chương trình này Dũng chỉ chia sẻ một phần để anh chị em biết rằng là tại sao có những cổ phiếu mà nó tăng mạnh hôm nay như là HPG hoặc là P VPB thì Dũng lại không mua vào nhưng tại sao có những cổ phiếu có thể ngày mai nó bắt đầu mới tăng như là của thế giới di động chẳng thế hoặc là cổ phiếu um, Techcombank lúc đó Dung lại mua vào cái câu chuyện nó ở đây là cổ phiếu nào tích lũy đủ cổ phiếu nào có nền tảng tốt thì mới mua còn những cổ phiếu mà nó có nền ngắn hoặc nó đã, đã bỏ qua cái giai đoạn mua chuẩn rồi thì sẽ không mua được nữa nên chính vì vậy thì có thể anh chị em sẽ thấy là trong quá trình đi lên chạy nước rút mua thì điểm nào thành công nên chúng ta không biết thì chúng ta thấy là ôi một ai đó quá giỏi nhưng giỏi ở trong lúc mà chạy nước rút thì có lẽ là một đứa học lớp 5 cho nó biết đặt lệnh là nó có thể đặt lệnh và mua thành công trong lúc thị trường chạy nên trong giai đoạn này anh chị em cũng thấy rằng là thị trường đang gì đang rất là ok đang rất là tích cực nên chúng ta có thể à, mua vào à, với một vài những cổ phiếu mà Dũng có thể chia sẻ à, sơ qua nhưng về cơ bản thì anh chị em có thể à, gì ạ có thể là phải trang bị cho mình kiến thức nền tảng thì trước khi uh, kết thúc hôm nay thì uh, các bạn các bạn nào đang ở trong group đặc biệt là trong cái room zoom chúng s để chúng ta vào lớp chúng ta học hôm nay hôm nay thì Dũng sẽ nói về các quy luật vận hành của cổ phiếu ở ờ, uh, bài hôm trước thì Dũng nói gì ạ <clears throat> hai bài trước ba bài trước một bài Dũng nói về tư duy để chúng ta giao dịch thành công từ bài tiếp theo Dũng nói về đòn bẩy đúng không các đòn bẩy đòn bẩy chúng ta có ba loại đòn bẩy đòn bẩy về thời gian đòn bẩy về lãi kép và đòn bẩy về gì ạ đòn bẩy về tiền và thức, tiếp theo là chúng ta học về gì ạ những cái năng lượng bên trong các yếu tố quy trình và hành động để chúng ta giúp chúng ta thành công trên thị trường thì tất cả những điều đó chúng ta cần phải tu luyện cho mình để chúng ta biết được là cách để chúng ta thành công trên thị trường thì bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì có thể đăng ký kênh uh, trên kênh Quang Dũng DVD à, hoặc là chúng ta có thể đăng ký kênh vào gì ạ? nhà đầu tư chứng khoán nhà đầu tư chứng khoán à, trên uh, fanpage của Dũng để chúng ta nhận được những uh, uh, video sớm nhất của Dũng một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi và uh, nếu anh chị em nào đang uh, ở trong room hoặc là chưa vào room uh, trong cái buổi học tối hôm nay thì chúng ta có thể đăng đăng ký vào để chúng ta sẽ học uh, trong uh, một vài phút nữa Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.